đi đứng thì không có vững mục đích thì mà ngồi 12 cái ghế mà cũng nhất định rồi là tham quyền cố vị không hiểu nổi luôn gần tám chục tuổi rồi chứ đâu phải ít đâu nhất định là không xuống chức rồi à. người ta làm hai nhiệm kỳ ông làm thêm nhiệm kỳ ba nữa